bóng đường của nào mưa không dứt vài giây phút tưởng phong thương dân thân miền xuôi lỡ thương em rồi anh biết phải làm sao lỡ thương em nhiều đêm ngày anh cứ ra vào nhà anh cột tiêu giặt là